Chúng ta tiếp tục đến với một chiếc máy tiếp theo đó là dòng máy 2M Mỹ Đế Performance LED Fast H Watt. Còn cái máy H-Squad 104 triệu Di đã từng giới thiệu bên Bình Tân Thì đây là một cái hệ H-Squad khác đó cũng là dòng pro luôn thằng kia cũng rồ thằng này cũng rồ nhưng mà thằng này á là dòng Straterai còn thằng kia đó nó là dòng Liver để coi chỉnh có gì mới lạ không à không có gì mới lạ hết các bạn có có cái này cái này có cái chốt vậy thì cái này để làm gì ta Duyên giống như các bạn đi khám phá cái máy có chơi gì được không ta ê không có chơi vậy chơi vậy là không có like nha ba đúng không sẽ có bạn nghĩ rằng à tập về ngồi ngon nhưng mà nếu mà BT nó bắt được nó đuổi luôn các bạn phải đuổi cho cái thẻ nha vô ngồi vậy nè tập về ngon đâu sao đâu bạn đâu sao đâu nhưng mà tôi có sao biết sao sao không Đó. cấn cấn vô gãy cái chốt này đi đâu kiếm cái chốt không <laughs> không có khỉ như vậy nha rồi để về đi chỗ này nè các bạn các bạn các bạn có thương tình duy á thì các bạn ra các bạn đặt chân xuống đây nha các bạn ra nè các bạn đặt chân xuống đây các bạn ra mà đặt chân ở đây mất công lao ghế vậy thôi à mà bạn hiểu không cái dòng này nè nó lao cực à, nhớ nhớ nhớ thương nha vậy là duy không có like để vậy duy mới like rồi trước khi tập phải có khăn là duy mới like không có khăn duy không like luôn rồi ok đâu bạn thử mà để về con tập được không cũng vẫn được đúng không cũng vẫn được nhìn vô nè răng cũng tốt cũng ok không nói nữa về vị trí đặc trưng nha bạn vị trí đặc trưng trên má left rách thắt quắc như nhau đặt lặn vậy nè hoặc lặn dày hoặc lặn dày không có banh chành ra như vậy không không nói nữa nha nó vị trí đặc trưng bạn cứ đặt như vậy đặt khác như vậy là không like rồi ok rồi cái người mình á mà cái ghế á mà nó càng ép vô giày á thì cái răng nó càng nhiều bạn hiểu không rồi xong đạp để dày, răng nó thưa lưa à để dày thì đâu có gì đâu ngon để dày á là dành cho mấy bạn beginner mấy bạn tập và bạn nhìn cái răng động tác này nó chưa có nó không nó cũng vuông nhưng mà nhìn cái động tác này tập á nó không có vô nhiều bằng bạn để trên thật ra để ở nào cũng đúng cái phần còn lại là cái cảm nhận của các bạn thôi cái động tác này không có welcome nha à, duy làm tắt cho nó nhanh thôi đó tập như vậy là duy thích hơn nó vô nhiều hơn các bạn nhưng mà vẫn không bằng cái ghế hồi nãy thấy chưa đó rồi ok chúng ta tiếp tục chúng ta kéo ghế ra cái nữa à dạ thôi xuống luôn đi kéo hồi trặt tay không tập được rồi chúng ta cùng nhau thử này tập dễ nhất là như vậy nha đó, tập dễ nhất là như vậy cái này nó không có đường cong sinh học nó trượt thẳng mà thấy nó đâu cong sinh học gì đâu nhưng mà cái chức năng nó function nó khác rồi vô nè không nè cái răng vậy à, chưa ok bằng tập nó phải vuông cái răng vậy ờ, nó chưa ok chưa ok với anh nhưng mà không biết có ok với các bạn hay không rồi chúng ta thử một vị trí cuối cùng nằm đó luôn vị trí này là một vị trí để nói nè vị trí này nó sẽ nó sẽ chuyển từ cái leg press sang cái hack squat đó cái này nó kêu là hack squat rồi nó không là leg press nữa nhớ cái vị trí này nha các bạn rồi chúng ta cùng nhau ngồi rồi tập vậy được không hack squat thì các bạn sẽ không biết được cái răng của mình không đâu nên chịu khó tha thả tới đây nè coi đã chạm tạ chưa rồi chạm rồi là biết tới đây giữ nha là nhớ còn một vị trí để chân thứ hai mà các bạn có thể áp dụng đó là ở đây nói duy thích ở đây hơn đó là sở thích thôi đừng hỏi vì sao nè duy thích ở đây hơn phải không đó ở đây nè chân đẹp hơn để đây nhìn nó xấu duy thích đẹp vậy thôi à ok Vậy thì vấn đề đặt ra trên cùng một máy hack squat và leg press tập cái nào trước? Trả lời luôn, tập leg press tập trước, hack squat tập sau. Hack squat thường nó nhẹ hơn leg press. Đó là Duy đi qua chi ờ, qua hướng dẫn sử dụng máy. Là chỉ có cái chốt quyền quyền thổi nằm đây thôi à. Còn ngoài ra các bạn nhìn nó còn gì cái chốt nào nó không hết rồi đặt chân ở đây cũng được đặt chân ở đây cũng được rồi Duy nói chút một chút vị trí cầm tay bạn muốn cầm tay sao cũng được hết á những cái chốt này để là để cầm tay thôi chứ không có để gì trơn hết á đó bạn có thể cầm ở chốt này bạn có thể cầm đây hoặc bạn để chân trên đùi của bạn tùy cái này là không phải là phần bắt buộc mà là phần option rồi bây giờ là duy sẽ đi vô một cái buổi tập duy hướng dẫn các bạn tập những cái tiếp chuyên sâu Đây, vị trí này thích nhất wow. để đạp này vô nghe đấy để coi giờ đạp này với đạp này đạp nào ngon hơn nha tạ tạ nhẹ quá chơi không đã rồi nói chung là duy chơi gần như full cây thôi hồi nãy á là cái chân kia để vừa qua đây chân chỉ để hẹp một chút để cho vô má đùi ngoài đó thấy ghê chưa Hui. đó không được khoác hết vô luôn cơm áo gạo tiền đạp này dễ hơn đạp cái này là dễ hơn các bạn Hí. cảm giác nó khác đó nha nó khác như nó rồi các bạn để chân cao lên nó vô đùi dưới nhiều hơn còn mà để chân thấp hơn nó vô đùi trên nhiều hơn theo phong cách của duy là duy chơi kết hợp cả hai cái à, trên trước xong cái dưới chứ chút qua cái trên cái dưới vậy là vui cả làng chân để bình thường trung tính rất tuyệt tại sao duy mua cái máy này nói thật á cuộc đời của duy tập duy sợ mấy thằng ông nội cái máy dạng này mà này lắm thật luôn sợ cái máy Straterai lắm bị hoài à nhưng mà cái chuyến công du bên mỹ á là duy đã thử rồi nó ngon rồi duy mới mua đó chứ phải không đâu bạn nó duy phải tốn tiền đi mua vé máy bay liên bang này nọ xong rồi thuê cái xe chạy nát luôn tới nhà máy coi đó xong rồi tiếp đón anh hết ngày luôn rất nồng hậu test rất là nhiều máy mới đó và những cái máy nào mà tinh hoa nhất mà ok nhất á, thì anh nhập về hệ thống Thor sim đó, để cho khách hàng VIP sử dụng nhiều ký vậy tao đúng với nhiều ký vậy 370 pound wow. <laughs> chơi lố nó tập chơi không, không không không quan tâm tạ tức quá like đi bạn thả tiền gì hey. à. À. Ah! khi ta ở chỉ là nơi đất ở khi ta đi đất bẩn hóa đi đi. rồi tiếp tục ngồi cho nó nó đẹp đùi luôn mà bởi vậy khi chúng ta tập một phòng mà thiết bị xịn sò chúng ta có thêm được mana rồi đó Yeah. thả tạ nhẹ nhàng thả tạ nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng anh vui vẻ mới like đang vui để bonus chút nữa nói chung tập với tho sim là vui rồi à. rồi đâu ai cấm đúng không cái máy nữa ghi lại gì let press hack squat nhưng mà trong cái dòng này á mấy em nhìn cái máy dòng này á là chơi thêm được bài nữa car press car press giờ muốn thích car press chỗ nào để để thử rồi thường nó sẽ là cái miếng ở dưới chúng ta tạm biệt cơ chế fresh đủ rồi đó là nhiều rồi bao nhiêu cung bậc cảm xúc đã có hết rồi bây giờ chúng ta qua cơ chế h squat xả ghế gà anh duy là chỉnh cái chốt nó nằm ở vị trí gọi là ngắn nhất trong này để cho cái răng nó dài nhất nó hơi khó hiểu bạn tại vì khi mà rắn ngắn là cái cái góc chân mình nó buông hoặc nó hơn buông nữa thì cái răng của mình là cái lúc đó nó dài nhất nha anh duy thích ở đây nhưng mà hồi nãy nói hồi nãy hồi nãy nói vậy nhưng mà giờ để đây thử coi tập được không coi tập nó ra con gì vô Hít. anh duy vẫn thích cái này hả có là sở thích thôi à. phiêu rất tốt phiêu rất tốt mỗi tương quá hi à. à. à. à. à. à. à. à. Ah! Ah! Ah! cứ tập 12 trở lên cho mấy bạn Duy Nguyễn luôn nhập những dòng máy đầy ngạo nghễ mấy bạn đầy ngạo nghễ khi khách hàng ở đây tôi rất là tự tin tôi giới thiệu cái máy này lịch sử cái máy này dòng đời cái máy này thương hiệu cái máy này và nhãn hiệu cái máy này ôi full full full ôi Ah!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 đẳng cấp thế giới Ah!